quý nhà quý anh chị quý nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh chứng khoán của Tuấn Tú TDF thì hôm nay cũng như mọi ngày thì mình cùng các anh chị sẽ cùng đi phân tích một doanh nghiệp doanh nghiệp này và thời gian vừa qua đã gây nên tiếng vang rất là lớn trên thị trường chứng khoán đó là công ty cổ phần à, xây dựng hạ tầng à, đây công ty à, CII đúng không ạ thì um, đầu tiên đó, chúng ta sẽ đi qua sơ lược về cái báo cáo tài chính và chúng ta sẽ đi vào phân tích uh, yếu tố ở hiện tại và cái kỳ vọng của tương lai cái thứ ba nữa là sau cùng chúng ta sẽ đi và phân tích các cái biểu đồ ở ờ, năm ngoái và năm nay thì chúng ta có nên, thời điểm hiện tại có thể có nên mua vào cổ phiếu đối với CII này hay không nha trước tiên thì chúng ta để đi tìm các cái báo cáo về phân tích cổ phiếu đó đây là báo cáo tài chính hiệp nhất của quý 2 của quý 2 năm 2022 và nó đưa được đưa ra vào tháng 7 thì nó chỉ đưa ra vào cách đây khoảng 5 đến 7 ngày nên các chị yên tâm này thì chúng ta đầu tiên thì chúng ta phải bỏ qua các cái ờ, các cái dòng giới thiệu này thì thật ra mình thấy nó cũng không quá quan trọng thì ờ, tài sản ngắn hạn thì ờ, đối với tài sản ngắn hạn hiện tại thì có xu hướng giảm đi các anh chị thấy là đầu năm thì nó là 9.000 tỷ à, 9.600 tỷ nhưng hiện tại còn có 8.200 tỷ tương đương giảm khoảng đâu đó khoảng 1.400 tỷ đấy thì cái tài sản này thì như thế nào tại sao là như vậy chúng ta sẽ phân tích ở sau ha và sẽ có sự nó sẽ bóc tách ở trong phần báo cáo tài chính Ờ, trong cái phần báo cáo ở phía sau rồi hàng tồn kho thì ờ, có giảm đi đúng không ạ đầu năm thì là 4.500 tỷ hiện tại thì có 4.000 tỷ thôi và các khoản phải thu ngắn hạn cũng vậy ờ, đầu năm thì là 3.000 rưỡi hiện tại có khoảng 2.900 đây và đầu tư tài chính ngắn hạn thì chỉ có nhích nhẹ nó khoảng 4.000 tỷ bốn tỷ đấy 4 tỷ đồng tài sản dài hạn thì à, không có quá biến động quá nhiều đúng không ạ ờ, tài sản tính tới ờ, sau 6 tháng thì à, tài sản dài hạn thì tăng khoảng 600 600 tỷ đồng à, có một cái đoạn chú ý các, các anh chị chú ý là đầu tư tài chính dài hạn này à, là đầu năm thì chỉ khoảng 1.554 tỷ và nhưng ở ờ, sau tháng 6 tháng hiện tại thì lên ngàn hai 2.422 tỷ tức là tăng lên đâu đó khoảng gần 1.000 tỷ đồng tức là tại các tài sản này thì phần bộ đầu tư chủ yếu vào các công ty liên doanh liên kết và công ty nào à, chúng ta để lát nữa chúng ta sẽ đi qua các cái công ty liên doanh liên kết của CII ha thì đây các anh bị à, có một cái nhìn tổng quan hơn về các cái công ty này rồi à, chúng ta sẽ bóc tách được ra đúng không ạ đây là bạn cần tối kế toán hợp nhất này thì đối với đầu năm thì nợ phải trả của công ty là 22.491 tỷ và hiện nay thì nợ phải trả công ty để giảm chỉ khoảng à, giảm 200 tỷ đúng không ạ thì các anh chị thấy là đây là 22 ở 22.491 và hiện tại là 21.000 à 1 751 tỷ Đấy, đó nó giảm khoảng à, mấy trăm tỷ rồi nợ ngắn hạn nợ ngắn hạn nhưng trong đó khi đó nợ ngắn hạn lại có xu hướng tăng lên này và phải trả cho người bán ngắn hạn đây là cái này thì là nó giảm xuống này người mua trả tiền trước ngắn hạn tức là đối với ờ, CIA nhé thì ờ, người mua này tức là cái người ta ứng tiền từ ứng tiền trước á người ta ứng tiền trước là các đơn vị người kia người ta ứng tiền cho đối CIA làm trước á đơn vị chủ đầu tư á đây là có tăng lên thì đầu năm thì có cái này là trong đối với các doanh nghiệp bất động sản hoặc xây dựng thì nó khá là quan trọng cái đoạn này này nợ dài hạn nợ dài hạn của công ty thì có xu hướng giảm đi này và này các chị này nợ dài hạn là giảm đi này Đấy. nợ dài hạn để giảm đi khoảng hơn một một ngàn hai trăm tỷ một ngàn hai trăm tỷ Đấy. thì ờ, tức là công ty đang thực hiện bớt trả bớt các cái khoản nợ vốn chủ sở hữu thì ờ, chỉ có tăng nhẹ tăng chỉ khoảng 100 tỷ 100 ờ, tỷ đồng đây cái doanh thu và doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ á, thì từ năm năm năm trước đến năm nay thì không có thay đổi quá nhiều đúng không ạ nhưng mà À, có sự thay đổi về cái cái lũy kế từ mùng 1 tháng 1 đến mùng 30 tháng 6 năm trước cái năm nay này, có sự giảm đi nữa tức là doanh thu của nó đang giảm đi này doanh thu của bên ờ, CII này đúng không ạ à, lợi nhuận gộp và bán hàng cung cấp dịch vụ nó cũng giảm đi này Đấy. năm nay thì có sự lợi nhuận đóng đột biến thì tháng này chúng ta sẽ phân tích năm trước là 359 tỷ hiện tại là 452 tỷ à, doanh thu từ hoạt động tài chính này cái này là cái là cái khay của chúng ta phân tích ngày hôm nay đấy là câu chuyện của uh, The CII hôm nay à, năm trước thì 333 tỷ và hiện tại thì chỉ còn có 199 tỷ quý 2 năm trước và quý 2 năm nay đấy nhưng mà ờ, quý 2 là bất đất ho cùng kỳ ấy, thì là 1.115 tỷ ở năm nay và ờ, từ 1 tháng 1 đến 30 tháng 6 ở năm nay nó nó có tăng lên đột biến này tăng hơn 600 tỷ này đây là lợi nhuận kế toán trước thuế này tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đây là cái phần hai phần này nó cực kỳ quan trọng Lợi nhuận kế, kế toán trước thuế thì năm nay có sự tăng lên này từ 182 tỷ đồng chứ không trong khi năm trước chỉ là 135 tỷ đồng đấy thì cái sau sau sau cùng thì cái là cái sau cùng cái phân tích doanh nghiệp là các anh chị phân tích gì phân tích đi phân tích lại thì cũng là suy cùng là cái lợi nhuận là bao nhiêu thôi đúng không ạ vì nhờ quý 2 năm trước thì chỉ có 67 tỷ nhưng hiện hiện nay là 162 tỷ đồng đó là về đối với về báo cáo của CII thì à, theo cái báo cáo tài chính quý hẹp nhất của CII ấy, thì uh, doanh thu thuần thuần đạt khoảng 948 tỷ đồng giảm phần 5% so cùng kỳ năm trước và cái biên lãi gộp là tăng 36 cùng kỳ ờ, uh, 36% so cùng kỳ uh, lên 47,8% do doanh nghiệp đã bàn giao các cái dự án bất động sản này với tỷ suất lợi nhuận cao vượt quý rồi hoạt động tài chính đem về cho CII khoảng 200 tỷ đồng giảm 40% do không ghi nhận thu nhập chuyển nhượng từ một số dự án cùng kỳ kết quả CII lại sau thuế gần 127 à, tỷ đồng tăng 89% tổng lợi nhuận sau thuế của quý là 812 tỷ đồng là tăng 6 lần lãi ròng đạt 721 à, tỷ đồng đã tăng hợp gần gấp 3 lần tuy nhiên có một cái đáng chú ý đối với CII là gì tức là cái dư nợ vay của CII là lớn 15.000 tỷ đồng hay nói cách khác là cái dư nợ vay của hiện tại của CII là quá là lớn tức là CII hiện tại là cứ đi làm thua doanh thu mà thu 3 đồng thì đến mất một đồng để trả lãi chính vì vậy mà hiện tại ở, ờ, ở ờ, ờ, thời điểm hiện tại là CII liên tục thoái vốn khỏi các cái công ty con à, thoái vốn khỏi năm bệnh năm bệnh và góp vốn thêm vào các cái công ty mà à, sản xuất à, thêm một thêm một số công ty khác tại bởi vì năm bệnh đối với CII hiện tại là một khoản đầu tư có lãi rất là lớn rồi à, vậy thì báo cáo tài chính các công ty con của CII ở đâu thì chúng ta thấy thì bên dưới này nè đây đây là các đây là các cái công ty mà em dân khách cuối tuần nó đi được rồi ngày thường đi được cuối tuần là chịu đây là cấu trúc doanh nghiệp của CII các bạn thấy là các công ty con công ty con của CII hiện tại là có 3 công ty à đâu đến đâu phải là ba công ty đâu 1 2 3 4 là tới 11 công ty đúng không ạ công ty uh, cầu đường đầu tư cầu đường này đầu tư cầu đường CII này à, hạ tầng Sài Gòn này hạ tầng Sài Gòn SSI SII này à, công ty xây dựng hạ tầng CII này công ty à, một thành viên Bắc Thụ Thiêm thì Bắc Thụ Thiêm này là đầu tư vào hạ tầng khu Thụ Thiêm này khu đô thị mới Thụ Thiêm theo hợp đồng BT rồi đây còn các công ty này thì, thì thực hiện các dự án à, khác nhau của CII tiếp theo là công ty à, đầu tư xây dựng hạ tầng xa lộ Hà Nội thì đầu tư vào cái dự án BOT ở xa lộ Hà Nội đoạn xa lộ Hà Nội ở Sài Gòn hiện tại á, ờ, ở đoạn xa lộ này thì các bạn thấy là trước là đầu tư xa lộ nay thì đầu tư các cái tuyến cao tốc cao tốc dọc theo tuyến xa lộ Hà Nội ấy. đấy thì công ty một thành viên dịch vụ hạ tầng này đấy cung cấp các cái dịch vụ về hạ tầng này rồi à, của công ty đầu tư cao ốc để biến phụ đối với công ty này á, thì bắt đầu à, là công ty công ty này chuyên phụ trách về xây từ xây cái cao ốc 152 ờ, Điện Biên Phủ và hiện tại là đặc công ở ờ, ờ, cái cao ốc này hiện tại cũng là chính là cái trụ sở chính của CIA ở tầng số 12 của tòa nhà này và hiện tại cao ốc này là nó đưa được ờ, đã được đưa vào sử dụng và góp vào cái doanh thu của CIA cũng rất là lớn đúng không ạ thì tính ra thì mới đầu mới năm nay thôi bắt đầu từ nửa năm nay năm 2022 thì cái cao ốc Điện Biên Phủ này mới mới hoàn thiện và đưa vào sử dụng mới đầu góp vào góp phần vào trong cái doanh thu của CII còn những những năm trước á, một phần là do bởi dịch Covid á, cho nên quá trình về mà nó hoàn nó hoàn thành dự án á, nó bị trễ đi đấy thì nó chưa có ghi nhận và lợi nhuận của cái, cái dự án cao ốc này công ty đầu tư kinh doanh địa ốc uh, ờ, Lự Gia này là kinh doanh bất động sản này công ty đầu tư uh, xây dựng cầu đường Bình Triệu này thì đầu tư cũng hạ tầng về thiên về hạ tầng hạ tầng kỹ thuật công ty đầu tư hạ tầng Vinafuel này rồi công ty đô thị Long uh, xanh Long Khánh Sài Gòn này Để, tiếp theo là cả đó là 11 công ty con nha tiếp theo uh, là công ty liên kết công ty liên kết hiện tại là 577 bởi vì hiện trước là 577 nó là công ty con trực thuộc của CII hiện tại thì uh, à, CII đã thoái vốn chỉ còn khoảng 47,51% và trong tương lai trong uh, từ nay đến cuối năm tiếp tục thoái vốn khỏi xìa khỏi năm bệnh bệnh đây là công ty con của thông qua CII và BNA BNA này công ty con gồm có là đến 8 công ty con liên tiếp đây là cái công bên phía trên này các bạn là thấy là đây là công ty con trực tiếp này này nhưng mà tiếp theo là công ty liên kết này còn đây là công ty con thông qua công ty công ty CRIN và B này B công thật trực tiếp thông qua cái công ty CRIBNA này đấy tức là nó cũng có đến 8 cái công ty rồi 8 công ty đúng không ạ à, xây dựng hạ, hạ tầng này rồi ờ, trách nhiệm các bạn một thành viên bot này đầu tư và xây dựng phát điện Ninh Thuận này đầu tư bot uh, ờ, rạch miệu này đầu tư cỗ chiên này đầu tư ờ, đường Hiền An Bình, ờ, đầu tư hạ tầng VRG, ờ, đầu tư xây dựng cầu Sài Gòn, rồi công ty liên doanh. tiếp theo là công ty liên doanh. Thì công ty liên doanh hiện tại chỉ có một công ty. Các bạn thấy là thực ra thì mình thấy là cái cấu trúc của BII, CII hiện tại nó khá là rối rắm và cái đề mà hạch toán được một cái báo cáo tài chính như vậy thì nó thực sự là nó hơi rắc rối đúng không ạ thì các công ty đối với các công ty này là có tỷ lệ sở hữu nó khác nhau à, có công những công ty thì tỷ lệ sở hữu là à, 100% có những công ty có tỷ lệ sở hữu à, là bán bán qua bán như là 51% đối với đầu tư xa lộ Hà Nội này rồi có những công ty sở hữu chín phần trăm đấy và có những công ty chỉ sở hữu à, chưa tới một nửa đấy rất rất là nhiều công ty rồi một loạt công ty liên kết nữa một loạt công ty con uh, rồi một loạt các công ty con đầu tư gián tiếp gọi SII nữa này các bạn thấy là công ty con rồi công ty cháu rồi công ty chất công ty chất của chất đây công ty thoát, thoát nước rồi trời ơi đây là đầu tư công ty con thông qua công ty SII nữa à. rồi đầu các công ty đó đầu tư gián tiếp thông qua CI INC này. Rồi. rồi công ty con đầu tư gián tiếp thông qua một thành viên hạ tầng kỹ thuật này đấy thì các bạn các bạn các bạn có thể thấy là nó kiểu như một hạ tầng là CII rồi công ty mấy công ty phía con bên dưới này đấy đây ví dụ như CII đây rồi xong một loạt công ty bên dưới này đây một hai ba bốn rồi một loạt công ty này nó cũng có một kiểu kiểu như vậy một hai ba bốn năm kiểu như vậy có mấy cái cách đầu dòng vậy đó rồi cái kiểu vậy này đó kiểu như vậy thì các bạn thấy là nó cực kỳ rối rắm đúng không ạ đúng không một loạt một loạt doanh nghiệp như vậy là có một loạt công ty con này một loạt công ty con này có một loạt thêm một loạt công ty con nữa nó cực kỳ là rối rắm đấy thì à, để mà phân tích được chi tiết để các cái dòng tiền về báo cáo tài chính của CIA là nó cực kỳ khó nó là cực kỳ khó đúng không ạ các anh chị thấy không nó cực kỳ khó cho nên á À, đối với ờ, CII hiện tại là mình nghĩ là các bạn nên tập trung vào tổng cái báo cáo về tổng tài chính là nó là phần nhiều và ta thì thực ra thì đối với CII cái dòng tiền nó luân chuyển cũng cực kỳ mà khó đoán luôn nó vì nó luân chuyển từ công ty A sang công ty B công ty C sang công ty D thì nó cũng khó khó mà để các bạn hạch toán được thì tính từ tính tới hiện tại ờ, thì riêng lượng đầu năm nay tới việc thoái vốn khoản năm mẹ bảy thì đem về cho CII khoảng 794 tỷ đồng và mới đây CII vừa đăng ký bán thêm 10 triệu cổ phiếu năm 57 trong thời gian từ mùng 7 tháng 7 đến mùng 5 tháng 8 nhằm giảm tỷ lệ từ sự từ 47,51% về 30 35,72% tức là nó chuyển từ công ty liên kết nó giảm sở hữu trong ờ, trong CII ấy, ở ờ, trong 57 ờ, các bạn thấy không ạ đây đây giảm tỷ lệ sở hữu từ ờ, xuống còn khoảng 37 ờ, dưới 37 phần trăm 37,52 phần trăm và tính đến tổng tài sản của CI đến cuối quý 2 là 30.193 tỷ đồng giảm 2 phần trăm sau đầu năm và trong đó các khoản phạt thu ngắn hạn gần 3.000 tỷ đồng giảm hơn 5 phần trăm 500 tỷ đồng đấy và hồn tồn hàng tồn kho như các bạn khi nãy mình có đọc ờ, mình có ở trên báo cáo tài chính có thuyết minh rồi hàng tồn kho của CII là 4.000 051 tỷ đồng đa số là bất động sản dựa dang gồm các chi phí đầu tư phát triển của các dự án nhà ở chung cư tại 315 Riverside Thủ Thiêm á. tức là do công ở khu chung cư này là do chính là công ty ờ, đầu tư Thủ Thiêm đang xây dựng á. là công ty con này này đây là công ty trách nhiệm một thành viên khu Bắc Thủ Thiêm triển khai cái dự án này với dự án là khoảng 2.685 ờ, tỷ đồng và đây là cái doanh thu các bạn mình mình mình tóm lại để các bạn nhìn nó rõ hơn doanh thu thuần quý 2 đó, quý 2 doanh thu thuần của quý 2 2021 thì có 1.000 tỷ đồng và quý 2 2022 này giảm 845 tỷ đồng này có giảm nhẹ đúng không ạ nên biểu đồ đấy các bạn có thể thấy này lợi nhuận tuy nhiên thì cái lợi nhuận sau thuế <clears throat> thì nó lại tăng nó lại tăng là 89 phần trăm 89 phần trăm nó lợi nhuận trước thuế tăng 35 phần trăm giá vốn phân giá vốn bán hàng thì lại giảm đi trong khi lợi nhuận sau thuế lại tăng lên đấy và hiện tại đồ lượng tiền mà tương đương với ngân hàng khoảng 411 tỷ đồng cùng với 615 tỷ đồng mà chứng khoán kinh doanh à, là giá trị gốc của hơn 24 triệu cổ phiếu công ty đầu khỏ, đầu tư Sài Gòn Riverside ấy, ở ờ, River và đến cuối quý thì CII dành ra 2.422 tỷ đồng để rót vốn vào công ty các công ty liên doanh liên kết và các thành viên khác lại tăng thêm tăng thêm 900 tỷ đồng so với ngày đầu năm hiện nay thì CII có 139 tỷ đồng nợ xấu với giá trị có thể thu hồi là 37 tỷ đồng đây các bạn thấy là đây là cái khoản đầu tư vào các công ty liên doanh liên kết này nó tăng lên đúng không nó tăng lên này từ đầu so với đầu năm này à, tức là đối với đầu tư lợi đây mà à lợi nhuận sau ngày đầu tư này giá gốc là 830 đầu, đầu tư vào BOT trung lương mỹ Thuận là 831 uh, ờ, tỷ đồng nhưng ờ, lợi nhuận là lợi nhuận là 908 ờ, triệu tính tới điểm hiện tại còn đầu tư năm 2017 là 734 tỷ đồng và lợi nhuận hiện tại nó là 124 tỷ đồng à, nước Tân Hiệp thì 103 à, tỷ đồng và lợi nhuận hiện tại nó là 770 tỷ đúng không ạ công ty đầu tư cấp nước Pleiku là 44 tỷ thì lợi nhuận hiện tại cũng tương đương đó tức là thì thật ra thì nó chưa có đưa đến sản nó khó mà hạch toán được rồi và cách đây không lâu thì doanh nghiệp à, cho biết là các hoạt động thu phí giao thông để bắt đầu bắt đầu triển khai và bước vào giai đoạn ổn định sau khi ờ, quá trình gián đoạn bị Covid thì các dự án cao ốc văn phòng ở 152 địa biến phụ thì khai thác thì doanh thu CII đã tăng được trở lại đấy đối với CII ấy, thì công ty đi vay số tiền với số tiền mà lớn khá là lớn à, gần một nửa so với nguồn vốn rồi lại dùng cái khoảng 4.700 tỷ đồng để cho vay ngắn hạn ngắn và dài hạn với các công ty khác trong nửa đầu năm thì CII thu về khoảng 284 tỷ đồng tiền ờ, gửi trái phiếu và tiền cho vay trong khi chi phí lại vay phải chịu cùng kỳ thời gian là à, 556 tỷ đồng tức là <clears throat> à, hiện tại thì các bạn thấy trừ các trừ ra thì à, cái sau khi trừ cái chi phí và cái lại lại tiền gửi á, thì à, công ty phải chịu lại khoảng hơn 200 tỷ đồng đấy vốn chủ sở hữu hiện tại là 4.000 8.438 tỷ đồng và lợi nhuận trên phân phối là 2.556 tỷ đồng và nếu mà và cái câu cốt câu chốt ở đây là nếu như các bạn chúng ta mà lợi loại bỏ đi qua các cái lợi nhuận đột biến này ấy, thì lợi nhuận sau thuế có khả năng giảm so cùng kỳ năm trước và cái lợi nhuận đột biến này nó đến từ đâu đến từ việc bán năm bảy bảy nó bán từ việc bán thoái vốn khoảng năm bảy bảy còn bạn nhất thì cái việc mà về về cái ờ, hoạt động kinh doanh cốt lõi của CIA của CIA ấy, là nó không có, có tăng đúng không ạ hoạt động kinh doanh cốt lõi của CIA hiện tại nó chưa có mang lại có quá nhiều hiệu quả so với các cái hoạt động mà nó thoái vốn của các công ty con và tới hiện tại thì CII đã huy trạng cổ tức tiền mặt các năm trước do cái kinh doanh thua lỗ đúng không? từ năm 2019 thì CII kinh doanh chịu tức là 12 phần trăm đã trả 10 phần trăm còn lại 2 phần trăm và đến năm 2020 thì tỷ lệ uh, các con tỷ lệ 12 phần trăm trong à, kinh doanh à, năm 2021 thì lộ dẫn đến mà dẫn tới đến hiện tại thì CII cũng không có huy trạng huy quyết định ờ, theo ờ, ý kiến của đại đại hội cổ đông thì ờ, giữ cái lượng tiền mặt đó lại không có tại cổ đông nữa với năm 2022 này thì công ty tiếp tục nguồn lực cho phát triển các dự án trọng điểm đang đi vào hoạt động hoàn hoàn thiện và thu hồi vốn chính vì vậy mà hoạt động trong ờ, đại hội cổ đông năm nay thì hội, hội đồng quản trị hủy trả cổ tức các năm trước bằng tiền mặt thay vào đó sẽ phát hành cổ phiếu trước <clears throat> dự kiến là phát hành ờ, gần gần 34 triệu cổ phiếu thượng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 14% <clears throat> tương ứng với ờ, mỗi cổ đông sở hữu sẽ được chia 14 cổ phiếu mới số cổ phiếu này sẽ được không bị hạn chế chuyển nhượng và số cổ phiếu lệ thập phần nếu có sẽ bị hủy và sau đợt tăng vốn này thì vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 2.833 tỷ đồng lên 3.172 ờ, tỷ đồng và đồng thời phát hành 5 triệu cổ phiếu phát hành shop giá 10.000 đồng cho uh, cán bộ công nhân viên và ban lãnh đạo công ty ở đây cái phần doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thì cái này mình có đưa lên các bạn có thể xem đúng không ạ doanh thu từ hoạt động tài chính này đây thoái vốn qua các khỏi các công ty con này thì à, từ 30 tháng 1 từ 30 tháng 6 đến 1 à, tháng 1 2022 là 700 à, 794 tỷ à, trong khi từ đầu năm nay trong thì từ đầu năm à, năm ngoái chỉ khoảng là 87 tỷ rồi lại chuyển nhượng tới các hoạt động đầu tư tài chính này và thoái vốn các công ty con đúng không ạ thì trong trong đó thì ờ, lãi gửi và trái phiếu cho vay đây là lãi gửi và trái phiếu cho vay thì 284 tỷ đồng trong khi ờ, các cái lãi chịu uh, toàn công ty thì là 556 tỷ đồng rồi thì uh, theo ước tính nửa đầu năm thì công ty công bố lợi nhuận sau thuế hợp nhất công ty mẹ đạt khoảng 700 tỷ đồng và thực hiện cái 93% kế hoạch năm và đồng thu phí giao thông dự kiến đạt tổng doanh số khoảng 710 tỷ đồng tăng 28% so nửa đầu năm ngoái và dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đã hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng từ tháng 4 và dự kiến bắt đầu thu hoàn vốn vào quý 3 Đấy, thì chính vì vậy mà hiện tại các báo cáo cái báo cáo ờ, của CI hiện tại là đại đa số là cái phần lợi nhuận nó đến từ cái hoạt động là book book cái dòng tiền từ cái thoái vốn của năm 27 chứ không phải là từ hoạt động kinh doanh chính thì ờ, cái dòng tiền hiện tại đối đối với năm 27 á Ờ, đối với CII á, là nó đến từ từ cái cao tốc cái dòng tiền chính ấy, hoạt động chính là đến từ thu tiền tại cao tốc ở ờ, trung lương mỹ thuận này rồi từ cái, cái dòng tiền từ cho thuê ờ, cái tòa nhà cái cao ốc à, 152 điện biên phủ á, thì mình nghĩ là đến quý 3 bắt đầu mới được đưa vào cho nên là ở thời điểm hiện tại là mình cho rằng là giá cổ phiếu của CII là nó chưa có quá phản ánh à, nó chưa có thực sự là quá tốt đấy mặc dù là có thể đến quý 3 thì cái lợi nhuận nó sẽ kham ờ, khá hơn bởi vì cái điểm cái điểm rơi cái cái cái điểm rơi lợi nhuận của quý 3 thì nó bao gồm cái gì là uh, thêm cái dòng tiền uh, thoái vốn thoái vốn khỏi bảy này cộng với uh, cho thuê uh, 152 điểm biến phụ và cộng với à, thu từ cao tốc trung lưu mỹ thuận Đấy. thì à, thì đến quý 3 này thì à, mình cho rằng là cái cái cái cái dòng tiền này nó sẽ cải thiện hơn rất là nhiều nó có thể là nó sẽ lớn hơn quý 2 này nó sẽ lớn hơn Đấy. Bởi vì à, thì, à, các bạn biết là CIA hiện tại đang thoái vốn, đang có dự kiến thoái thoái vốn khỏi à, thoái vốn bớt khỏi năm 53 khỏi năm bảy đúng không ạ? Giảm tỷ lệ từ à, à bảy 47 xuống còn 37%. phần trăm Đâu rồi? Giật dạ, từ cái giai đoạn mà cơn sóng à, về dòng bất động sản thì năm 57 uh, CIA không nằm ngoài cái xu hướng đó và cổ phiếu tăng rất, bất tốc rất là mạnh mẽ từ giá 17.000 tăng lên 60.000 đúng không ạ? tức là tăng lên đâu đó tăng lên gấp đôi tăng gấp đôi và hơn gấp đôi gấp rưỡi gấp rưỡi và sau quá trình đào trend đó thì nó vẫn không không nằm ngoài xu hướng đó và hiện tại đối giá hiện tại của 57 á, thì mình cho rằng 57 á, nó tạo à, về phân tích kỹ thuật á, thì hiện tại à, mình xin lỗi mọi người nha mình nói lộn là CII nó nó đã tạo một mô hình nó test hai đáy rồi và nó đang có xu hướng đi lên và hiện tại các bạn thấy là nó tạo một cái cái nền cái nền và nó sau khi điểm cái điểm nó dụ nó dụ thành công thì nó bứt thoát lên và hiện tại nó đang có xu hướng đi lên đối với uh, CIA hiện tại nha mình nghĩ nó à, các bạn đợi à, có thể điểm mua CIA bạn nào mua CIA hiện tại có thể là đợi mua điểm này và có thể đợi thêm nó khả năng nó sẽ tiếp tục đi lên giá cổ phiếu hiện tại nó sẽ tiếp tục đi lên thì hiện tại đối với CIA hiện tại á, là nó chiết khấu hiện tại là mức giá rất, rất là tốt rồi các bạn thấy là hiện tại là cái mức giá vùng đáy của nó là nó thấp hơn cả uh, trước năm ngoái nữa đúng không ạ nó tất nó còn uh, ờ, chiết còn tốt hơn cả năm ngoái nữa và hiện tại thì mức giá hiện tại thì nó chỉ là cao hơn nhịn hơn mà cái vùng bắt đi ờ, đầu đi lên của năm ngoái một chút xíu thôi Đấy, là điểm mua của nó còn khá là an toàn đấy các bạn và nếu mà anh chị nào ở giai đoạn thì cái điểm mua này các chị có thể cũng có thể tham gia vào này đó thì à, đối với những cổ phiếu CIA hiện tại nha mình đánh giá là các anh chị mua và cái đặt cái target của nó là khoảng bao nhiêu vậy cái target của nó là khoảng bao nhiêu đối với CIA, đối với CIA này thì mình cho rằng nó thì lên khoảng giá 26 đó 26 đấy tầm giá này thì các chị có thể canh chốt hàng được rồi canh chốt hàng đó là đối với anh chị nào cầm đầu tư trung trung hạn nha còn nếu các anh chị nào đầu tư trong à, trong ngắn hạn thì các anh chị lên vùng giá khoảng à, giá 23.36 là các chị có thể là canh thoát canh có thể nhạy khỏi công ty này mà chuyển sang công ty khác rồi à, cũng à, cảm ơn các anh chị đã lắng nghe video ngày hôm nay của mình nha các anh chị nào thấy video này hữu ích thì hãy à, chia sẻ video này đến à, những người mà anh chị biết để các anh chị cùng à, cùng có thêm cái nhận định về đối với cổ phiếu CII ngày hôm nay của mình cảm ơn các anh chị